sao anh không trả lời chợt nhìn thấy lệ rơi trên mi buồn nhìn vào đôi mắt anh biết anh không như ngày xưa dường như đôi mắt ấy nghẹn lời chợt nhận ra với em bóng anh này chỉ còn trong ký dưới chân trời để bóng em buồn vương một đời để nhớ anh từng đêm mưa tới để lòng em trôi với biển khơi còn đâu yêu thương dấu anh quay về vẫn chỉ em lạc chân trên đời trao đành thôi em sẽ cố quên người đành thôi em bước qua bóng anh xa phai dần trong ký ức anh đi trên đường có tiếng dương cầm đầu reo rác dìu em đi trong đêm gió mưa buồn về ngày xưa anh xa khuất nơi chân trời để bóng em buồn vướng một đời đêm cầm đầu gieo rác dìu em đi trong đêm gió mưa buồn anh dìu em đi trong đêm gió